Thực hư thông tin 6 tiêm kích Trung Quốc bao vây, định bắn hạ chiến đấu cơ Đài Loan. Ở ASEAN Times đưa tin, một số báo cáo mới đây cho biết, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã có hành động bao vây một cách nguy hiểm đối với hai chiến đấu cơ phòng vệ của Đài Loan. Theo thông tin mà Air ASEAN Times nắm được, thì vụ việc có sự tham gia của 6 chiến đấu cơ Trung Quốc, không rõ cụ thể là loại nào. Hành động bao vây của máy bay chiến đấu Trung Quốc làm dấy lên nghi ngờ rằng chúng có ý định bắn hạ các máy bay Đài Loan. Tuy nhiên, Sở Chỉ huy lực lượng không quân Đài Loan đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho biết họ chỉ phát hiện và giám sát chặt chẽ một số máy bay của đối phương trong vùng nhận dạng phòng không Addis của hàng đảo này. Không quân Đài Loan đã ra thông cáo báo chí, trong đó có đề cập rằng họ đã điều động một số máy bay chiến đấu để xua đuổi các máy bay Trung Quốc đi vào không phận của họ. Theo kênh tin tức CNA có trụ sở tại Singapore, Bắc Kinh đã điều hai máy bay ném bom CNH-6, 16 tiêm kích, gồm 12 chiếc J-16, 2 chiếc J-11 và 2 chiếc J-10, cùng một máy bay chống ngầm Y-8 tới gần phía Tây Nam và Tây Bắc Đài Loan. Không quân Đài Loan cho hay, Họ đã sử dụng hệ thống tình báo, giám sát, trinh sát liên hợp để có thể phát hiện hoạt động quân sự của Trung Quốc trong thời gian thực nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Gần đây, thời báo Hoàn cầu Trung Quốc khẳng định quân đội Trung Quốc PLA hoàn toàn có khả năng chiếm ưu thế toàn diện trên không trước Đài Loan, đồng thời cho biết lực lượng này đã thực hành quyền kiểm soát các vùng biển đối với đảo Đài Loan và eo biển Đài Loan. Trong tuần trước, Hải quân Trung Quốc Plan và Không quân Trung Quốc PLAAF đã tiến hành các cuộc tập trận trong bối cảnh một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đang có mặt tại Đài Bắc. Trung Quốc đang gia tăng các cuộc tập trận ở Biển Đông và luôn để mắt tới mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Đài Loan. Giới chuyên gia dự đoán tình hình này có thể sẽ chăm ngòi một cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đồn biên phòng Xín Cái thuộc xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang vừa phát hiện 80 công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Sau khi lấy thông tin và kiểm tra y tế, đồn biên phòng Xín Cái đã bàn giao số công dân trên cho Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đưa vào khu cách ly theo quy định. Theo đại diện đồn biên phòng Xín Cái, hầu hết người dân nhập cảnh trái phép trở về từ Trung Quốc là lao động tự do đi làm thuê sâu trong nội địa Trung Quốc, cách biên giới 2.000 đến 3.000 km. Những năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, thu hút đông đảo người lao động tham gia, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm công nhân viên chức lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chiều nay. Năm năm qua, từ phong trào thi đua, người lao động ở các cấp công đoàn cả nước đã có trên 1 triệu sáng kiến, giải pháp kỹ thuật làm lợi gần 200.000 tỷ đồng, có gần 75.000 đề tài nghiên cứu khoa học, giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế trên 330.000 tỷ đồng. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều công trình trọng điểm quốc gia đã hoàn thành trước thời gian kế hoạch, đưa vào vận hành trước tiến độ. Nhiều công trình sản phẩm mới ra đời với năng suất, chất lượng vượt trội, thay thế cho hàng nhập khẩu. Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay để tiếp tục nhân rộng toàn quốc. Đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực. Vâng thưa quý vị, những ngày gần đây thì dư luận xã hội xôn xao trước việc tỉnh Hòa Bình chi hơn 10 tỷ đồng để lắp đặt khẩu hiệu đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vâng, sẽ chẳng có gì đáng nói khi chính quyền cùng người dân thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu. Tuy nhiên vấn đề ở đây là để lắp đặt một chữ trong dòng chữ khẩu hiệu trên thì chính quyền địa phương đã phải chi gần 1 tỷ đồng. Theo đó, công trình lắp đặt khẩu hiệu đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tạo cảnh quan trang trí đồi ông tượng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. Qua đấu thầu, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Anh Kỳ trúng thầu phần xây lắp có giá trị là 10 tỷ 285.000 đồng. Xin lỗi quý vị là 10 tỷ 285 triệu đồng. Chia sẻ với báo chí, bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết, việc lắp đặt khẩu hiệu nhớ ơn bác Hồ tại khu vực này là điều cần thiết và hợp lý. Sở dĩ chi phí gần 1 tỷ đồng cho một chữ là do công trình có đến 68 nội dung, hạng mục liên quan đến hệ thống cấp điện và chiếu sáng hay là chống xét. Trong đó, riêng hạng mục chữ gồm gia công rằng mái thép bằng thép hình, gia công rằng thép bằng thép bản, lắp dựng rằng thép liên kết, bu lông M16, tấm aluminum, đục lỗ tấm thép bằng công nghệ CNC. Vâng và liên quan đến vụ việc này thì ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi các cơ quan báo chí có phản ánh về dự án này thì lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo kiểm tra lại dự án. Dự kiến ngày 28 tháng 9, tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra với sự tham gia của các sở ngành có liên quan và đồng thời sẽ xử lý nghiêm nếu quá trình đấu thầu và tổ chức xây dựng có sai phạm. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giảm trung thu. Tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, có khá nhiều kiosk bán bánh trung thu được dựng lên. Mặc dù hình ảnh màu sắc bắt mắt và được dựng ngay cạnh các trung tâm thương mại, ngã tư hoặc chung cư nơi có nhiều người qua lại, nhưng những kiosk bán hàng này đều trong cảnh điều hưu và vắng vẻ. Dãy kiosk bán bánh trung thu được dựng lên ở phố Đền Lừ, Hà Nội. Lác đác một vài khách đến hỏi mua. Những hộp bánh có giá rẻ được nhiều người lựa chọn. Thì năm nay ảnh hưởng của dịch Covid thì nhà tôi đến tháng 8 mới bắt đầu sử dụng cái sản phẩm bánh kinh đô. Khi mua về ăn thì tôi thường mua cái loại 65 à, à, nghìn trở lên, đến dưới 100 nghìn. Theo nhân viên của cửa hàng này, những ngày đầu mới bày bán, doanh thu chỉ dao động 1 triệu đồng một ngày. Gần ngày rằm, lượng bánh bán ra có cao hơn nhưng so với thị trường năm ngoái chỉ bằng 70% mỗi năm thì ờ, thị trường sôi động hơn năm nay bởi vì năm nay là cũng do dịch ảnh hưởng của Covid thì ờ, ờ, thời gian đầu cũng trầm hơn tại vì là nhu cầu của khách hàng cũng giảm đi tùy từng giai đoạn giai đoạn đầu thì mình trưng bày ra chủ yếu là hình ảnh vì lúc đấy mình cũng chưa khách cũng chưa mua nhiều ấy thì rơi vào khoảng vài trăm cũng có một triệu cũng có năm nay Bánh trung thu có giá giao động từ 40 đến hơn 100.000 đồng một cái. Các loại bánh cao cấp để biếu, tặng với thiết kế hộp đựng trang nhã, bắt mắt có giá khoảng 300 đến 4 triệu đồng một hộp, tùy vào từng loại nhân, số lượng và thiết kế. Mức giá này tương đương với năm ngoái, thậm chí có nhiều kiểu dáng, thiết kế đẹp hơn. Tuy nhiên, vẫn không mấy thu hút được khách. Mọi năm thì mình hay mua 5-7 hộp để đi biếu, nhưng mà năm nay thì cái xu hướng mình thay đổi hơn nhà mình chỉ mua một cái để thắp hương mua một tặng một mua bánh tặng đồ chơi trẻ em cao cấp tặng khẩu trang và giảm giá 20 đến 30%. Đây là cách nhiều cửa hàng bán bánh trung thu thu hút khách hàng, nhưng xem ra những biện pháp